nếu nước mắt có thể xóa nhòa được tất cả thì suốt cuộc đời anh sẽ để lệ tuôn rơi mọi chuyện rồi sẽ qua nhưng không thể tay xóa hết nỗi nhớ nhung và mất mát khi mất đi một nửa yêu thương trái tim vẫn ở lại vẫn muốn cùng em dù lý trí biết đã sai một người từng rất thương đâu sẽ quên đi được như một người lạ thoáng